à, bye bye mọi người bye bye mọi người nghỉ nghỉ mọi người ơi không kịp khuya ây già đói bụng quá Thôi chắc uh, ờ, để xem ra có gì ăn làm gì ăn không kịp khuya à. Hello anh em, à, nay ờ, mới stream xong khuya đói bụng quá thì làm luôn cái ờ, món ăn rồi quay clip luôn hôm nay thì tối nay sẽ có là một cái đùi gà chiên à, bên này là cái gì ta hoàn thành với à, mì tương đen rồi chờ mình tí rót ly ờ, coca coca cola lâu lâu lắm rồi mới làm lại cái clip phút mà kiểu uh, nói chuyện nha mì tương đen bữa nay chơi server chơi server hàng nhiều quá ghiền mì tương đen này. rồi mời mọi người ăn nha làm phát Hmm. Mm. Đúng là ăn ăn nóng mới ngon Ăn nóng ngon phải chưa Đây hoàn cảnh nè Mmm Thực ra mình đã toàn đồ siêu thị không mà Kiểu như mua đi à, một lượng đi về siêu thị xong rồi để tủ lạnh Ăn một lượng cho nó khỏe Kiểu như đợt dịch quen rồi, đợt dịch ở nhà nhiều quen rồi à. Nhà ở nhà ít ra đường em ạ Cứ ăn không mua, ăn đủ lạnh cho nó khỏe Mmm. Mmm. uhm. giòn dạ. ngon cái này tính anh nhân của nó là cái gì nhỉ thịt à hả tôm tôm thịt thơm thơm thơm mà chả biết cái gì cả. À? ăn ăn cái kiểu ăn chả ở đây nữa không và bên trong là lớp bên trong là như chả còn bên ngoài là lớp giòn giòn cái này mình ăn nhiều mà mình chẳng biết là cái gì hoàn thành, ngon chứ Uhm. ngon chứ ngon ngon Uhm. <sighs> nóng quá ăn là đổ hết mồ hôi luôn á uhm, <sighs> quên mức điều có gà gà này gà KFC làm tại nhà mọi người nhá mình có phủ một cái um, lớp um, lớp chiên giòn với ờ, lớp ờ, gì ta chiên xù hai loại ấy chà hãy tự làm tôi mua về cứ để tủ lạnh khi nào đói là làm mang luôn con nhanh à uhm. giòn ăn ngọt ngọt lâu lắm rồi ăn là gà cao xương ừ, nóng á đợt này á mình làm rất nhiều loại food thì anh em um, ví dụ nhá um, vừa ăn vừa nói chuyện hay là um, ASMI rồi mà um, hay là nấu ăn ở nhà một mình các kiểu mọi người cứ thích cái cái thể loại nào cứ um, cứ cứ comment ở phía dưới để mình biết ví dụ mình làm theo nhiều mình làm thêm nhiều series á ừ. mình sẽ làm thêm nhiều series Thay <clears throat> vì thay vì vì á cái đợt này là bên kênh mình à, cái kênh mà anh em hay xem phút đấy là mình sẽ chuẩn bị uh, lập lại kênh mới hmm. vì sao là kênh mới ấy, thì là cái lý do như này tức là cái kênh game của mình á phải bình thường là hay post game nhưng mà bữa nay mình làm lại phút thì anh em game thì bảo là ừ, đăng clip game đi ăn mà anh em phút thì bảo là đăng clip phút đi thành ra mình sẽ lập luôn hai kênh một kênh này chuyên về phút một kênh này chuyên về um, game cho nó khỏe mình sẽ tập trung vào hai mảng phút nhiều hơn còn game mình cứ bình thường mình cứ phim bình thường thôi thì cái kênh sắp tới mình ví dụ anh em thích làm mình là làm cái series kiểu gì cứ có mình góp ý để mình làm theo ấy làm nhiều cái series cho anh em sợ à, cái này ngon cái này có ăn giòn giòn ăn ngon kinh mm, mm, mm. giòn giòn ngon quá mm, mm. Mm. món xúc xắc thế này nên mai mốt mình sẽ mua thêm mình làm thử cái um, cái hoàn thành à, hoàn thành hấp cái này là chiên à mai mốt mình sẽ làm thêm hấp ăn chấm thì dầu xem thử có ngon hơn không nó khác biệt gì với cái chiên này không Mmm. có thiệt với anh em những bữa này hồi xưa á hồi xưa mình thích ăn mì nước mình thích ăn mì nước à, mì ông à, anh chi à, hào hàng chút cay các kiểu nhưng mà từ khi mình bắt đầu mình ăn mì tương đen với mì mì cay à đúng không nhỉ mì hàng á mì hàng cúc á thì mình lại thích ăn mấy cái loại này hơn hơn loại là loại mì nước không hiểu sao mình ăn kiểu như ăn cái này nó có kẹp thêm kim chi các kiểu á, ăn nó cuốn ăn nó phê cái này kim chi này nó cay lắm cay cay rồi uh, ăn nó sực sực rồi giòn ngon <sighs> uhm. xong khuya cả bắt đầu làm đồ ăn làm đồ ăn ai một bụng phê ngon nhất lách ngon 뜨거 음. 음. 음. 음. 아, 이 rồi thế là xong mọi người ạ no no kinh nồn một quái uh, mì tương đen rồi một dĩa hoàn thánh một cái đùi gà không hết nổi no no phải chưa đang móc móc móc tí rồi chắc mình uh, mình ngưng tại đây mọi người nhé thì uh, sắp tới mọi người cứ thích cái kiểu series nào thì mọi người cứ comment ở phía dưới cho mình nhá để mình đọc mình à, xem rồi mình thấy ví dụ cái nào nó hợp với mình cái nào mà cảm giác mà anh em thích xem mà mọi người thích xem nhiều thì mình sẽ làm đấy nhá thôi uh, à, à thôi không sao đâu uh, kênh mới thì cái cái clip này chắc chắn sẽ được uh, bót vào kênh mới rồi bye bye mọi người bye bye mọi người hẹn gặp mọi người vào clip tiếp theo see you mai gặp lại bye bye